Người ta gọi là tham lam là còn cái nịt Tham lam Ngu dốt Cái tương tác nó quan trọng lắm Với cái đề xuất nó quan trọng lắm Kiểu đôi khi mà bị bản quyền nó bị bóp đi Nó bị bóp đi Tại vì ngày xưa nó cho tương tác 100 Mà bây giờ nó cho 10 thôi Đấy, Nó bị bóp Bóp nhiều Bữa nay bị bóp nhiều quá Cướp ngân hàng được á Cướp ngân hàng được à Ái Đây đó em hôm nay anh còn like mà Từ từ, từ từ, đợi em Đợi em, đợi em, đợi em, đợi em Lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên lại, lên lại, lên lại, lên lại Ờ kìa thôi, thôi đi rồi đấy, đánh thế là đi rồi đó Một hit chết anh em ơi nó rq là chết đó dưới đây dưới đây ông dưới đây ông ui à nhiều ơi nhiều né thế là chết con mẹ rồi né kia kiểu ăn mà chơi không vui là ăn đổi ăn đổi liền à chứ làm gì có ai mà chơi mình mà chán mà ráng chơi làm gì gì có chung cái đấy là do cái tính tính cách uh, em tính cách người chơi ê ê ê ê nó ra nó ra nó ra nó ra ơ kìa tha tha anh ơi thôi được rồi hiền quá nó không có smile anh em ạ tính nó thế à chịu ừ mày ghét thật gì á đánh được đánh được giết được giết được giết được giết được giết được yeah. okay đây đây đây đây đây giết giết giết giết giết giết giết giết em ơi được được được được từ bình tĩnh cho nó đừng yên nó bắn đi là đẹp đừng yên bắn đừng yên bắn nè Mấy thằng này là chỉ có để nó đứng yên nó bắn trụ thôi mình mới giết được Rồi sao Rồi sao ở gốc? Sao ở gốc? Ơ kìa nó không đã ra hết hết mẹo anh em theo đi theo đi theo đi theo đi theo đi đánh luôn đánh luôn đánh luôn đánh luôn trời ơi ai chóc ơi mấy cái thằng này nó phế thế nhở anh em nhở mày nghĩ nó có thấy ăn không từ từ nhá cho nó farm xong đi cho nó farm xong đi mới giết được này nó phế đấy nhỉ thằng AD nó săn quá thôi thôi thôi thôi thôi thôi à, chim tạo đồng quá mạnh chết mẹ mày Đấy, như thế là tôi KS đấy, tôi giết Thì mình có con Vega nó combo cover khỏe lắm. Đây đây đây đây đây đây đây đây. Đấy như mình bay vào mình cà phát chết thì thì, thì như ví dụ nhường thì nhường sao? Mình đợi uh, mình combo nửa chiêu thôi à mình combo ví dụ ờ, QE mình để lại ờ, về đức à sao nữa chết đông chết đông chết đông chết đông chết ông khỏe lắm Ây, đánh đi đánh đi đánh đi, đánh đi. tại anh em đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên chết rồi ok ok ok ok thằng AD chết là là là win là win sao mà chết nó chỉ cần giết anh thôi là là team anh thua rồi nó chỉ cần đè chết anh thôi là thua như như cái kiểu mà anh đè chết thằng cây xa đấy đè chết thằng cây xa là bên kia thua không khác gì cả đấy chế độ cây xa như này là hết đam rồi này đâu có đam rồi đó hết đam rồi giờ mấy thằng gấu này thì, thì nó lấy cái gì mà nó giết mình được rồi, rồi giết đi kiểu gì rồi nó giết kiểu gì à! À, à, à, à! Okay, anyway. tay to nha, làm tay phát chết luôn không ừ, đánh dài khác đánh run khác anh em nhé đánh run á à, đánh run thì mình có thể đánh một người đánh hai người được kiểu như mình tự đánh được chứ còn đánh dài thì thì phải đánh theo tập thể đánh theo chiến thuật của huấn luyện viên đưa ra chứ nhưng mà chơi mà chơi kiểu một mình như này khó đánh giải lắm đam to lắm đam to lắm cái thu thập với ờ, thu thập này uh, cái thu thập này cái uh, bóng đêm này với lại cái uh, song kiếm này đam to lắm ba cái đấy kết hợp lại đam to lắm.